Em xin chào tất cả mọi người, em tên là Nhung Hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ở ờ, Qua khóa học của anh Hoang thì em cảm thấy đây là một khóa học khá là hữu ích dành cho tất cả mọi người Tại vì à, bản thân em cũng là một người đã bắt đầu kinh doanh online và em nhận thấy rằng YouTube chính là một cái nền tảng mà giúp cho chúng ta kinh doanh online được tốt hơn và giúp cho chúng ta có thể tạo được những cái nguồn thu nhập thụ động trên internet à, qua khóa học của anh Hoang thì mình đã tìm hiểu được rất là nhiều công cụ cũng giống như là thay đổi cái tư duy ban đầu ờ, khi mà mình cảm nhận là cái việc mà làm uh, YouTube hay là làm video á, là rất là khó khăn thì qua wow, bây giờ mình đã thay đổi được cái tư duy rồi mình à, nhận thấy rằng là bất kể mọi người à, cho dù là có sản phẩm hay không có sản phẩm thì đều sẽ bắt đầu được với uh, YouTube chính vì vậy mà em rất là biết ơn anh Hoang biết hơn OTS đã giúp cho em có được những cái tư duy tốt hơn trong cái việc à, mình sẽ bắt đầu công việc kinh doanh online à, như thế nào và đặc biệt là trên nền tảng YouTube xin cảm ơn anh Hoang rất nhiều